Ví dụ 1, viết các biểu thức sau dưới dạng tích. Viết các biểu thức sau dưới dạng tích. Vậy đây chính là bài toán khai triển hằng thức thông thường rồi, đúng không? Áp dụng hai thức này. Nào, các con cùng thầy luyện tập hai hằng thức cuối cùng nhé. Câu A. x mũ 3 cộng với 64. Chú ý thầy, 64 chính là 4 mũ 3. Được không? Đây là thức A mũ 3 cộng B mũ 3. Đầu tiên này sẽ bằng A cộng B x cộng 4 nhân với A bình x bình trừ 2AB A là x, B là 4 đúng không? Nhân nhau sẽ là trừ đi 4x. Cộng với B bình. B bình là 4 bình. Là cộng với 16. Được chưa? Nhớ thầy nhá. A cộng B của bà là gì?